tôi sinh ra đất nước còn nghèo tôi luôn ước mơ nguồn điện tương lai xóa hết mồ hôi chưa hề nhọc nhằn sưởi ấm tình người giá rét những đêm đông quê hương cho tôi khát vọng ngọt ngào đi xây ước mơ dòng điện hôm nay tiếng hát trẻ thơ lay động nụ cười nguồn sáng tương lai bởi có EVN EVN thắp sáng niềm tin EVN hạnh phúc của mọi nhà nào cùng chung tay đón chào những khát khao tình người EVN sáng mai EVN thắp sáng đời tôi EVN nguồn sáng của cuộc đời vượt ngàn gian lao xây đẹp những ước mơ tự hào EVN nguồn sáng tôi sinh ra đất nước còn nghèo tôi luôn ước mơ nguồn điện tương lai xóa hết mồ hôi chưa hè nhọc nhằn sưởi ấm tình người giá rét những đêm đông quê hương cho tôi khát vọng ngọt ngào đi xây ước mơ sông điện hôm nay tiếng hát trẻ thơ lay động nụ cười nguồn sáng tương lai bởi có EVN EVN thắp sáng niềm tin EVN hạnh phúc của mọi nhà nào cùng chung tay đón chào những khát khao tình người EVN xây đẹp những ước mơ tự hào EVN nguồn sáng tương lai EVN thắp sáng niềm tin EVN hạnh phúc của mọi nhà nào cùng chung tay đón chào những khát khao tình người EVN yeah. kiên cường vẫn sừng sững hiên ngang điện nước việt nam lớn lên cùng đất nước truyền thống anh hùng lời bác sang trong tim nhưng về muôn nơi xua đói nghèo tăm tối hạnh phúc bình cao mới đất nước tự hào điện nước việt nam trái dài vượt núi băng rừng về khắp đất trời quê hương trong nắng lửa gian lao trong đạn bom dông bão vẫn chủ vững kiên cường vẫn sừng sững hiên ngang biến nước việt nam lớn lên cùng đất nước truyền thống anh hùng lời bác sang trong cùng đất nước nhà máy công trình tỏa sáng khắp nơi nơi hiện đại cánh đồng từ lò cao ôm khói ngút trời từ ánh mắt em thơ long lanh bên trang sử mới bài ca hôm nay mang bao sức sống bắt đầu từ những vòng quay tới những công trình đang xây mang hơi ấm bàn tay să mă cha anh bao đời vẫn hát bài ca của chúng tôi vang như khung quân hành ca thời đàn bom coi lửa lời ca hôm nay thêm thanh âm từ dòng kênh tươi mát cánh đồng từ lò cao ông khói muôn trời từ ánh mắt em thơ lòng lành bên trang sử mới Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc Tết Điện lực, Bưu điện và Viễn thông Hưng Yên. Tại Điện lực tỉnh, đồng chí biểu dương những kết quả mà Điện lực Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời lưu ý ngành điện tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu về điện cho sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, ưu tiên điện năng, cung ứng cho các dự án lớn, các khu công nghiệp, huy động mọi nguồn lực để khu vực nông thôn được sử dụng điện Trước mắt trong dịp Tết cổ truyền kỳ sửu này, cần phải đảm bảo điện liên tục và an toàn, phục vụ tốt cho nhân dân đón xuân vui Tết. Đồng chí chúc hai đơn vị bước sang năm mới năm 2009 đạt nhiều thành tích mới, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. toàn tiếng máy reo những công trình thủy điện dọc ngang khắp đất nước đường dây lên những cung đàn cung nhạc mùa xuân vẫn luôn vừa tuần qua để dòng tiếng sóng lên khắp miền quê đất nước từng lời ca cất lên trái tim yêu cuộc đời dòng điện về khắp muôn nơi cánh đồng mùa mới xanh tươi công trường nhà máy ra vui rộn ràng thêm bao 啊。 chúng tôi lớp lớp thanh niên nguyện mang hết trái tim nhiệt tình có chúng tôi những người công nhân luôn hăng say xây cuộc đời mới thắp sáng lên ánh sáng trong đêm từ nhà máy đến muôn công trình thắp sáng lên ngọn lửa trong tim nguyện một lòng hiến dâng cho đời gọi vào ca vang trên phố phường hòa tiếng hát có tiếng bay reo giữa bầu trời tràn thành năm mới bờ biển xa vách núi sương rơi miền đông quê hay chốn xa vời có chúng tôi người công nhân miền chúng tôi lấp lấp nghiền nguyện mang hết trái tim nhiệt tình có chúng tôi những người công nhân luôn hăng say xây cuộc đời mới phương hòa tiếng hát có tiếng bay reo giữa bầu trời tràn thành năm mới ở biển xa vách núi sương rơi miền đông quê hay trong xa vời có chúng tôi người công nhân biển coi vào ca vang trên phố phường hòa tiếng hát có tiếng bay reo giữa bầu trời tràn ánh năm mới bờ biển xa vách núi sương rơi miền đông quê hay chốn xa vời có chúng tôi người công nhân biển có chúng tôi người công nhân biển việt nam cho đời lòng bao khát khao thanh thang một con đường đi tới tương lai thắp bằng ánh lửa con tim lung linh muôn sắc màu biến sáng đất trời như mơ bao đời điện thưa ánh sao sáng mai những ánh điện thắp sáng tương lai sáng một con đường 潇洒。 hoang rừng về khắp đất trời quê một việt nam dũng hiền ngang biết nước việt nam lớn lên cùng đất nước truyền thống anh hùng lời bác sang trong tim công trình tỏa sáng khắp nơi nơi hiện đại văn minh vươn lên tầm cao mới đất nước tự hào điện lực việt nam sáng mai niềm tin